Sau đây mời quý vị và các bạn nghe bảng tin Sữa non alpha lipid giúp tăng cường hệ miễn dịch để phòng chống dịch bệnh trên VTC2. Trước tình hình dịch bệnh như hiện nay, việc bổ sung kháng thể và các yếu tố miễn dịch nhằm giúp tăng cường và nâng cao sức đề kháng được nhiều người dân quan tâm. Trong đó có thể kể đến sản phẩm thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline có thành phần từ sữa non, nguồn gốc nhập khẩu từ New Zealand. Với công nghệ Alpha Lipid sản phẩm thực phẩm bổ sung Alpha Lipid Lifeline có công thức tổng hợp độc đáo giúp hỗ trợ sức khỏe. Đây là dòng sản phẩm sữa bột kết hợp giữa sữa non từ bò và lợi khuẩn probiotics. Tính ưu việt của Alpha Lipid Lifeline thể hiện ở sự hiện diện của kháng thể IgG với hàm lượng cao, cùng kết hợp với các yếu tố miễn dịch phát huy vai trò bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh, tăng cường sức đề kháng. Việc bổ sung alpha lipid lifeline dầu kháng thể và các yếu tố miễn dịch tăng cường probiotics, canxi, các vitamin và khoáng chất thiết yếu. Đây là sản phẩm dinh dưỡng vượt trội giúp nâng cao sức đề kháng, tăng cường hoạt động của hệ tiêu hóa, hỗ trợ sức khỏe của xương, răng, mô và các cơ quan góp phần vào việc phát triển thể lực và trí lực, hoàn thiện hệ miễn dịch bảo vệ sức khỏe chống các yếu tố gây hại. Sản phẩm được phân phối độc quyền bởi New Image Việt Nam, đơn vị đạt giải vàng vì sức khỏe cộng đồng do Hiệp hội Thực phẩm chức năng trao tặng vì sức khỏe cộng đồng, được chứng nhận top 10 thương hiệu tiêu biểu châu Á-Thái Bình Dương do Trung tâm Kinh tế châu Á-Thái Bình Dương trao tặng.